dạ con chào cô dạ tôi chào chị cát tường dạ tôi chào anh minh đạt dạ dạ tôi chào tất cả quý vị khán giả ở trong phim trường tôi cũng xin tự giới thiệu tôi là mẹ của cháu tài thì tôi thấy là hai hai cô gái này rất là đáng yêu các cháu đều rất là thành đạt rất là chững chạc tôi thích hai cháu lắm cháu nga thì lại ờ, rất thích về cái vấn đề về thể thao mà lại nấu ăn giỏi nữa cháu lại ăn nói rồi rất là trôi chảy mà lại rất hợp với lại cháu tài là cháu tài lại thích là nói nhiều <laughs> vi á, thì lại vi lại có cái ưu điểm khác nữa là vi rất yêu trẻ em Vi nói chuyện cũng rất là dịu dàng, rất là mạch lạc. Chỉ có một cái điều mà ở trong bụng á là tôi cũng hơi hơi tiếc tiếc. Cả hai cô gái đều ở xa quá. Tôi thương bé Nga ở tận ngoài Hà Nội, ngoài Bắc luôn. Tôi có ra Bắc một lần rồi và cũng có ra Đà Nẵng luôn. Tôi cũng tự giới thiệu tôi quê tôi ở Huế. Nhưng mà tôi và theo ba mẹ tôi vào trong Sài Gòn này ở cũng lâu rồi. Tôi chỉ tiếc cái mỗi chuyện đó. Cháu Vi hiện giờ là Vi đang làm việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay ở ngoài Đà Nẵng cháu? Hiện tại con đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Ở Hồ Chí Minh. Dạ. Còn tội Nga Nga ở tận ngoài Bắc luôn phải không Nga? Dạ vâng ạ. Tôi chỉ có những cái ý kiến như vậy thôi, còn lại tôi nghĩ là cái quyền quyết định đó là của các con. Nhưng mà à, mẹ hôm nay con trai đưa mẹ đi theo, mẹ nói vậy tài rối thêm á mẹ. Mẹ dạ. chọn thí dụ giờ cho mẹ chọn, mẹ chọn hai mẹ nói đại tiếng một đi nè. Nếu mà chị Tường nói vậy thì tôi cũng nói thật nè. Dạ. Tôi rất yêu hai cô gái này, dạ. nhưng mà nếu xét về vấn đề thực tế á thì tôi chọn người gần cháu ca đừng buồn cô nha dạ, <laughs> không, không buồn à. tại vì cô cũng nói thật là cô đã có một cô con dâu ở xa rồi hai vợ chồng cực lắm cô không có chê nga gì đâu không chê mà cô nói là tiếc mà rất tiếc là ở ngoài bắc xa quá nếu mà trường hợp mà nga mà vào được trong thành phố hồ chí minh thì là quá tốt luôn cảm ơn cô ạ à. dạ. em chỉ nghĩ là nếu mà một tình yêu đích thực á, thì à, nga sẽ sẵn sàng vào thành phố để mà lập nghiệp tại vì cô bé này rất là độc lập tình yêu nó khó nói lắm em dạ, nửa vòng trái đất người ta còn bay về mà huống dạ. chi là trong nước việt nam mình này chưa biết mà khúc này ừ. lát nữa đối mặt thì mới biết ha hello em Xin chào chị Tường, chào anh Đạt, chào các bạn cùng chơi với lại quý khán giả Thì em là chị của anh Duy Bạn Vi thì là cùng trang lứa với lại Duy Chị thấy em là một cái người à, phụ nữ giống như kiểu là à, ừ, ít nói mà duy nó thì nói nhiều mà hai đứa mà nói nhiều ấy thì về là chắc là banh nóc luôn hả chị tường ha à. đây là phải bổ sung cho nhau những mảnh ghép rồi cảm ừ. ơn em gái tới người nhà của ờ, vi nè à, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị cát tường và anh hứa minh đạt và các anh chị cùng tham gia chương trình nãy giờ em quan sát á thì uh, em thấy uh, anh duy kiểu như phong lưu kiểu như đào hoa đó còn chị ba em á là chị vi á chị rất là nghiêm túc trong công việc có khi phải thức tới khuya 2 đến 3 giờ sáng để làm ờ, xong cái ờ, bộ sưu tập của mình em không biết là anh duy ờ, nếu như mà chấp nhận quen với chị em á thì có chấp nhận yếu và đồng cảm và kiểu như là mình thương người phụ nữ hơn có nghĩa là em thấy anh duy là trong những cái mối quan hệ trước đó thì em chưa thấy anh duy có những cái mối quan hệ sâu sắc thì em không biết là nếu như bước tới mối quan hệ dạ, nữa thì sẽ như thế nào sâu sắc hơn hay là anh dễ dàng bung khi mà gặp những cái khó khăn nào đó những mối tình trước á sâu sắc cũng cũng có nhưng mà là do nó ở cái thời điểm anh còn quá trẻ và thời điểm đó là anh phải lựa chọn sự nghiệp với tình yêu nên anh muốn anh có sự nghiệp tại vì anh không muốn là người phụ nữ của anh ra đường mà phải thua bất cứ ai hết dạ yeah. Dạ. cảm ơn anh cái kế hoạch và mục tiêu cho tương lai về công việc của mình nó đảm bảo và chắc chắn chưa hay là công việc ừ, của anh hiện tại đã là à, đủ rồi cái về công việc hiện tại á hiện tại anh đang là gọi là làm thêm nhưng mà anh lại có cái hướng đi lên ở bên phía siêu thị đó em cảm ơn anh duy bây giờ em có lời gì muốn hỏi đúng không dạ em cũng muốn chia sẻ thật là em là chị cả trong gia đình có bốn chị em hai em gái của em cũng kết hôn rồi bản thân em ờ, xuất phát điểm từ ờ, sư phạm cho nên là em cũng rất là yêu quý trẻ con em gái của em ờ, sinh em bé trong viện sau em là người đi chăm và tắm cho cháu á bố mẹ thì em đã xây sửa nhà cửa cho bố mẹ rồi vào bảo hiểm ừ. rồi có tiền dưỡng già cho ông bà rồi thì em không còn lo nhiều nữa em khá là độc lập em có khả năng di chuyển khá là tốt em không biết là anh Tài hay ở nhà chơi game thì cái khả năng di chuyển và thay đổi của mình có tốt không anh? Anh có dám có một cô gái Hà Nội với khoảng cách hơi xa để mình có thể đi lại không ạ? Hiện tại thì công việc anh à, ổn định Nếu anh bỏ cái việc chơi game thì anh có thể di chuyển hoặc làm một cái việc khác Không ngại về địa lý rồi Mà tôi thương quá à, tôi thương cô Nga quá à dạ, Rồi, dạ, bây vâng giờ vậy nè Chắc là hai chị em mình phải mở cửa trái tim thôi dạ, Đúng rồi chị Để cho cả bốn bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau Mở, mở cửa, cửa trái, trái tim, tim. Wow Trời ơi Bây Bây giờ các bạn có thể à, trò chuyện trực tiếp với nhau rồi đó tôi vẫn cứ ưu tiên cho cặp đỏ trước đi vì họ ngồi gần nhau Chẳng à. mạnh Chẳng mẽ à. lên em nãy giờ cũng có một thắc mắc là không biết uh, tại sao mà em sinh sống ở ngoài hà nội nhưng mà em lại uh, có cái quyết tâm là vô đây tham gia chương trình để kiếm một bạn trai thực ra thì quyết tâm của em cũng không cao lắm đâu có chất xúc tác ạ à. em gái em nói với em một câu là em có người yêu rồi bác vẫn ế em kết hôn rồi bác vẫn ế em có bầu rồi bác vẫn ế bi chuẩn bị lấy vợ rồi bác vẫn ế thế là em gái em đăng ký cho em chương trình tiếp theo đó, bước còn lại là ở em ạ đừng bao giờ để cái câu ngày hôm nay tham gia chương trình rồi em, em vẫn để <laughs> em hy vọng là sẽ không nói thêm câu đó nữa đúng rồi chị cũng hy vọng như vậy khi vừa nhìn thấy nhau thì cái cảm xúc đầu tiên của em như thế nào Tại. em uh, thấy rất bất ngờ vì bất ngờ. Ờ, một cô cô gái mà thể thao như vậy nhưng mà có thể có một cái gu ăn mặc rất là gọi là, là thường là bánh à, <laughs> dạ. bánh bèo à, dạ. bánh, bánh bèo <laughs> em cũng phải cố cố gắng lắm đấy ạ ừ. vì ờ, format của chương trình ờ, yêu cầu mọi người không nên mặc đồ tối màu lắm mà đồ của em thì 90% là đồ tối màu để hôm nay có thể ra mắt Người em đã phải đi sắm một bộ mới tinh à, không ừ. có thể nào đánh giá bằng cái nhìn đầu tiên phải không em ừ. Dạ. phải muốn hiểu phải gặp nhau nhiều lần phải bay ra bay vô tốn mớ tiền vé máy bay mới hiểu được khổ chứ <laughs> cái ăn mặc của em hàng ngày thì thì em mặc ờ, mặc đồ như thế nào À, em mặc đồ cá tính một chút, ừ, chất một chút và hơi giống dư một chút Tại vì em cũng là dân đi phượt Em đã phượt xuyên Việt bằng xe máy rồi Sao cưng? dạ sao mà mở mở cửa trái tim ra thấy sao dạ chưa em chưa nói chuyện với vi bây giờ nói đi chưa. Dạ. <laughs> không giờ dạ, để hai hai anh chị không bây giờ mình có thể chen vô được rồi đó tại vì người ta nói người ta ờ, ăn mặc giống em có vẻ hợp với em chị. không, em thì hồi, sao hồi, hồi nãy giờ em cũng nghe chị chị nga chia sẻ thì em với chị cũng vài điểm tương đồng có nghĩa là em cũng giống như vi thôi là về vấn đề về uh, các uh, trẻ em gặp vi thì uh, trước mắt là gần gần na ná giống như là cái cái tưởng tượng của em nhưng mà em nghĩ là em, em còn vi thì sao vi à, đầu tiên khi nhìn thấy, thấy được. Ờ, duy thì duy thì sao cảm xúc của em như thế nào khi mà mở cửa ra em thấy cái hình ảnh của ảnh nó khác so với cái cái giọng ấy là so, so, so với cái lúc ảnh nói chuyện á ừ. khác sao khác sao dạ khi mà ảnh nói chuyện á thì em nghe đây là một chàng trai khá là lanh lẹ lanh lẹ dạ lanh lẹ thì cái bề ngọn nó sẽ không có điềm đâu là do mở cửa mà anh nhìn nhận em xong cái ảnh như vậy em cũng không hiểu tại giờ à. tại ít nói quá tại nói quá nói đi tài muốn nói gì với vi không nói cảm nhận về về vi cảm thấy rất là trưởng thành rất là chín chắn khác xa với những cái gì mà chia sẻ nãy giờ với ờ, mọi người là thích uh, trẻ con và thường làm việc cái liên quan tới con nít trong đầu cứ nghĩ là vi là sẽ rất là dễ thương nhí nhảnh rất là nhí nhảnh trẻ con ừ. tính cách em á nó hơi đa nhân cách một chút đa rồi lại có thể là do em hoạt động trong lĩnh vực vực thời trang à, mình học nghệ thuật nữa khi làm với cách thì em phải giống như các con còn khi mình là bản thân mình mình phải quay về chính mình là một người nghiêm túc nếu như anh muốn thấy em dễ thương ấy thì anh phải bước vào cái thế giới thời trang của em thì anh mới thấy được điều đó được ừ, nãy mẹ em rất là ngại việc yêu xa em nghĩ sao em thì không có ngại việc yêu xa yêu thì nó không phải ờ, một sớm một chiều nó là một cái chặng đường dài điều gì cũng có thể thay đổi hết cũng có thể là thời gian sau em có thể bay ra với bạn nga ở ngoài hà nội ừ. mà cũng có thể là Nham hay sao em? Em cũng không quan trọng hóa việc yêu xa Yêu xa thì được nhưng ở xa với nhau thì không được nha Đúng ở, ờ, Phải là ở gần <laughs> Này, Chị cũng đồng quan điểm như em Vợ chồng đặc biệt là vợ chồng son phải ở vợ đâu chồng đó Đúng Có rồi. nghèo có khổ gì cũng là phải ở với nhau Đồng ý đồng ý cô này hay nha Em nghĩ sao về làm dâu? Em cũng không ngại khoản làm dâu Tại vì uh, tư tưởng của em thì bố mẹ chồng hay bố mẹ mình không có sự phân biệt bố mẹ nào cũng là bố mẹ hết em cũng không phải là người đoảng nữ không gia tránh cho nên em cũng không lo việc đó à. cái còn vi em không có quan trọng hết cái vấn đề làm dâu em vẫn có một người em trai sau này mà em trai em ấy, cũng sẽ lấy vợ thôi bây giờ thì mình làm chị thì mình phải gương mẫu đầu tiên để cho cái cô em về sau mà về nhà mình á sẽ noi theo mình nè ừ. nga hồi nãy chị nghe anh tại nói biết đâu một lúc nào đó có thể anh sẽ bay ra hà nội nở với em nhưng mà chị hỏi cái vế ngược lại nếu em lấy chồng thì em có sẵn sàng uh, xa xứ để theo chồng không từ đó em lập nghiệp em đã xa gia đình rồi em có định hướng là sẽ di chuyển khá là nhiều miễn sao phù hợp với công việc và sau này nhưng mà cái công việc của em mình... hiện tại em nói em làm spa đó thì nó đang ổn định ở hà nội rồi mà em hoàn toàn có thể mở thêm chi nhánh ạ nếu như có gia đình trong này thì em sẽ tập trung chi nhánh trong này nhiều hơn để cho em gái em tiếp quản trong kia oh. rất là đơn giản ạ ừ. đó yeah. Dạ. mình nói nhiều chút xíu để cho mọi người hiểu được nhau Trời hơn ơi. trước khi mà đi đến cái vấn đề quan trọng thì chương trình cho các bạn ấy thêm một cái um, cái, cái, cái quyền nữa để kiểm tra cái cảm xúc một lần nữa cho bản thân của mình nhà trai có đưa ra một cái đề nghị là muốn được nắm tay à, các cô gái thì không biết ông Mai tính sao à, đồng ý không ngày hôm được nay. được đồng ý không em này em đồng ý được đứng lên tiến qua bên kia từng cặp một nắm tay nhìn nhau 30 giây để coi có điện có cảm xúc gì với nhau hay không đó rồi nhìn đi rồi có nói gì thì khi cảm xúc dân muốn nói gì thì nói nha nói cơ hội ngàn năm có một nói gì nói sau ạ có gì để ờ. sau rồi, nói vậy đó hả à. rồi tài có muốn nói gì nữa không để sau rồi nói rồi thôi về luôn về chỗ nhân dịp vào tham gia chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh ạ trời ơi có quà luôn con cũng có món quà nhỏ tặng em dạ em cảm ơn anh tới cặp mình rồi đó cưng vi và di hay Còn quá vì cao hơn em tí rồi dạ, tiến qua luôn rồi thẳng luôn hả dạ, rồi, tiến qua luôn chưa rồi tiến qua luôn cho anh gửi trước anh thì à, sau khi nắm tay thì anh có cái kiểu giống như là cảm giác quen thuộc chút xíu anh dạ. đừng nói giống người yêu cũ không không anh không nói giống người yêu cũ không ai giống em về chỗ được rồi à? được rồi à? Woo! vị và bây giờ chúng ta cũng phải đi đến cái đoạn kết rồi dạ đúng rồi cũng chị. phải xem là ngày hôm nay à, cuối cùng là cảm xúc nó sẽ đi về đâu ừ. cặp đôi nào sẽ đi đến với cặp đôi nào rồi. những người tham gia chương trình ngay giờ phút này có quyền có 3 sự lựa chọn ba sự lựa chọn đầu tiên là các bạn không bấm nút có nghĩa là không chọn, không chọn ai, hết. hết sự lựa chọn thứ hai thì các bạn có quyền bấm vào cái nút bấm trên có cái ghế nút. của mình nó có hai nút bấm một cái nút bấm màu đỏ một cái nút bấm màu xanh nếu mình thích cái cô màu đỏ thì mình, mình sẽ bấm bấm nút màu đỏ còn nếu như mà mình thích cái cô màu xanh mình có quyền bấm, bấm nút màu, màu xanh. xanh chúng ta có quyền lựa chọn tùy theo sự mách bảo của trái tim mình thích ai bấm nấy ghép đôi thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc đích thực của mình nhất và chúng ta sẽ đến với thời khắc quan trọng nhất đó chính là khoảnh khắc quyết định sẽ có 5 giây cho các bạn Xin mời các bạn hãy đặt tay vào nút bấm và hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mình đưa ra một quyết định chính xác nhất sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 dưới một mét sáu cũng được Dạ em cao mét rưỡi thôi ạ Nhưng mà cái mỏng người lý tưởng của mình như thế nào? Thì em thích mắt hai mí Răng thỏ Nguyên răng thỏ Răng thỏ Anh có dám Quen một cô gái Hà Nội với khoảng cách hơi xa để mình có thể đi lại không ạ? Hiện tại thì công việc anh à, ổn định Nếu anh bỏ cái việc chơi game thì anh có thể di chuyển hoặc làm cái việc khác Khi mà mở cửa ra em thấy cái hình ảnh của ảnh nó khác so với cái cái giọng Hết giờ Hết thời gian Một màu xanh Một màu đỏ Bên đàn gái không có một ánh đèn nào cả Tường ơi bên đây cấp điện hay gì rồi <laughs> à em quên bấm vô để tôi hỏi để tôi hỏi Nga, em thật sự không có bấm hả Nga? Dạ, thực ra là sau cái phút không giây là em có bấm rồi nhưng mà cúp điện thật ạ Có bấm hả? Bây giờ em bấm lại, bây giờ em bấm lại, đang chờ đợi Bấm cái gì? Em chưa bấm tiền điện cho nhà gái hả? Em làm anh hết hồn vậy? Là em có bấm đúng không? Mà bây giờ là cuối cùng là em có bấm không? Dạ có Có ờ, dạ. Còn em sao em hãy nói đi cảm nghĩ đi Nhà cúp điện luôn hả? Dạ, cấp điện chưa đóng tiền điện Rồi, cấp điện chưa đóng tiền điện Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy được Có một, cặp, cặp đôi Đó chính là anh Tài Dâm dạ. và Nga Xin mời hai bạn đi lên phía trước Hay quá Chúng ta đã bấm nút hẹn hò rồi thì ngại ngừng gì mà không nắm tay nhau đi các bạn Wow Cảm xúc của Tài như thế nào? Rất là buồn hả rất là vui vui hả mà lúc nãy có bị rớt trái tim ra ngoài không cái lúc mà cúp điện cũng cũng không có cảm giác gì nhiều bây giờ đó, rung quá về còn rung nói không có nghe được bây giờ vẫn còn rung cái cái cái môi còn rung rung rung luôn á thôi chúc mừng uh, cho tài và nga ngày hôm nay mỗi lần mà thí dụ như bấm nút hẹn hò thì chúng ta phải làm gì để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt không bấm nút hẹn hò kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt mọi người ơi chúng ta phải làm gì mọi người hôn đi à hôn đi làm gì em né né vậy em kêu để cho đi. hai bạn này vừa hôn vừa đi vòng vòng đây hôn đi là hôn nhau đi à hôn nhau đi hôn nhau đi tại sao nga bấm nút cho mình thêm một cơ hội biết đâu quay một chàng trai sài gòn ngọt ngào dễ thương sẽ thay đổi phong thủy luôn ạ. đúng <laughs> rồi chị nghĩ là giờ phút này à, à, tài em nên nói một lời gì đó tỏ tình ngọt ngào để chứng tỏ cái sự quyết tâm của mình trong cái mối tình này anh hy vọng à, anh sẽ là cơn bão cuối cùng để đưa con thuyền của em về bến của anh cơn bão nha có cơn bão rồi bão. bây giờ mời hai bạn kia ra chung vui luôn mời vi Vi Duy okay. Mặc dù là không có không có chọn ờ, mắm nút với nhau uh Và dù cho các bạn thành công hay là thất bại Thì nhãn hàng bột giặt John hai trong một Giặt và xả tất cả trong một cũng sẽ dành tặng cho các bạn Mỗi một người sẽ là một combo bột giặt John Kính thưa quý vị và không chỉ dừng lại ở đó Đây là một cái phần quà đặc biệt hơn nữa Nếu như cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay Mà tiến tới được hôn nhân Thì sẽ được miễn phí sử dụng một năm của bột giặt John. Yeah và đây là một cặp điện thoại Realme dành cho cặp đôi đã bấm nút hẹn hò trong chương trình ngày hôm nay Mặc dù họ không đến được với nhau, không cùng nhịp đập trái tim với nhau Nhưng vẫn được cái phần quà Đó là chiếc điện thoại Realme Nhiều khi nhận điện thoại này xong xin số điện thoại của nhau rồi mình lại liên lạc với nhau chẳng hạn đây là những phần quà dành cho những người đăng ký tham gia chương trình phần quà đến từ à, quá chứ. nước uống thảo dược thổ phục linh đã tăng cường sức khỏe cho mình nha cái này vô <laughs> Thế đâu quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho các tường cũng như là Hứa Minh Đạt qua chương trình ghép đôi thần tốc. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và chương trình cũng sẽ được phát sóng lại vào lúc 22 giờ 45 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết nối cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như các bạn đang còn độc thân và muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, hãy nhanh tay đăng ký chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để đăng ký tham gia chương trình ngay nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý Vamos